lời đầu tiên mẹ muốn nói với con một lời xin lỗi gái yêu của mẹ mẹ vì cha đã nợ con thật nhiều khi con đang còn trong bụng mẹ thì đã phải rong ruổi khắp các nẻo đường quê khắp các vườn chè nơi nào có chè là nơi đó có dấu chân mẹ con mình đi qua con nhỉ bố đã nhắc mẹ mang bầu thì đừng thử cha nhiều quá vậy mà mẹ có nghe đâu cứ thủ suốt vì phải bán chè cho khách thế là từ lúc còn trong bụng mẹ ngày nào con cũng phải uống trà rồi ngày con chào đời cũng đến khi con được 9 tháng mẹ đã cùng các cô chú trong câu lạc bộ hương trà đi tiện nguyện tận điện biên ba ngày con đã nhớ mẹ lắm phải không và khi ở nhà mẹ cũng ít có thời gian để bên cạnh con tối muộn mẹ mới sao chè xong Lúc đó con và bố cũng đã ngủ say rồi Chắc vì mẹ bận quá Nên con cũng quen với việc tự chơi, tự ngủ Lâu ngày nó trở thành thói quen Và con thì luôn ý thức được điều đó Con được 13 tháng Mẹ lại đi xa vài ngày Rồi cứ thế các chuyến đi cứ nhiều lên Mỗi lần con khóc Các bác lại bế con ra chỗ sao chè chơi chắc vì thế mà con cũng yêu chè như mẹ còn bé tí mà thấy mẹ xem chè là kéo tay mẹ vào gần để ngửi và thấy mẹ uống thử trà lại vơ cái chén lại gần đòi uống con ngồi làm chè cùng mẹ cả buổi không chán rồi con 2 tuổi con đã nhận thức được nhiều hơn và để ý khi mẹ làm con sấy chè đóng chè vỗ túi Và đặc biệt con còn rất thích pha trà Rồi mẹ Không biết là con học lúc nào hay do bản năng Do thần thái sẵn có của con như vậy Con làm say xưa không hề giống những em bé khác Là nghịch vào chơi vui đâu Và mẹ thích lưu lại những khoảnh khắc ấy Muốn bên con từng giai đoạn cuộc đời Muốn những hình ảnh của con sẽ lan tỏa tình yêu trà của một em bé Thái Nguyên đến với các bạn nhỏ trên mọi miền đất nước. Đặc biệt hơn là sắp đến ngày trà thế giới ngày 21 tháng 5 mẹ không biết các bạn nhỏ ở những đất nước xa xôi hay các vùng trà trên thế giới có chung tình yêu trà giống con không và mẹ cũng có một điều ước giản dị sau này con trưởng thành làm bất kỳ công việc gì hay sống ở bất cứ nơi đâu con cũng sẽ là cô gái xứ trà con nhé